Mến chào quý anh chị khách hàng đã quay trở lại với kênh Phúc2B Hôm nay Phúc giới thiệu cho quý anh chị một căn nhà một trệt một lầu nằm ở phường Thịnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà có diện tích là 3 x 16, được chủ bán với giá là 2 tỷ 3. Và bây giờ Phúc sẽ quay đoạn đường dẫn vào à, căn nhà cho quý anh chị xem nhé. Hiện tại thì Phúc đang đứng ngay ngã ba cầu Phú Long mới, chính xác là ngay đầu đường TX48 từ đầu đường tiếp 48 chúng ta chạy vào khoảng 500m là tới vị trí của căn nhà nha đường tiếp 48 là đường nhựa ba xe hơi qua thoải mái từ vị trí căn nhà của chúng ta cách uh, trường cấp 1 cấp 2 cấp 3 công an phường chợ Thịnh Xuân khoảng 1 km và cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng uh, 8 km nhà một dệt một lầu diện tích 3 x 15 nhưng giá chỉ có 2 tỷ 3 chúng ta có thể vay ngân hàng được 1 tỷ rưỡi như vậy chúng ta chỉ cần khoảng 800 triệu là chúng ta sẽ sở hữu được căn nhà nhà này đặt thổ cư 100% nha quý anh chị và đây là vị trí của ngôi nhà em sẽ vào bên trong quay bên trong nội thất bên trong cho quý anh chị xem nhé và đây là căn nhà của chúng ta nhà một trệt một lầu rất là đẹp nhà mới 100% phía trước căn nhà là khoảng sân khoảng 3 mét dùng để để xe máy đây là toàn bộ ờ, nội thất bên trong căn nhà phía trên thì được chủ ờ, lắp đèn led rất là đẹp được ờ, tặng một cái ghế sofa và một cái bàn gỗ chúng ta sẽ đi sâu vào bên trong phía bên trái là toilet và nhà bếp ở dưới đất tầng trệt chúng ta có một cái phòng ngủ nha quý anh chị căn nhà của chúng ta thì có tông màu là trắng xám nên rất là sáng So sánh với những căn nhà xung quanh khu vực quận 12, theo Phúc thấy có lẽ đây là căn nhà đất thổ cư một trệt một lầu có giá rẻ nhất khu vực ở đây. Nhà mới 100% nha quý anh chị. Phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ và bản sân phía trước Đây là cầu thang hướng lên à, tầng 1 Đây là khu vực bếp Cũng được gia chủ à, trang bị tủ à, bếp để để đồ ăn Và bếp thì cũng được đót đá hoa cương Màu đen rất là đẹp Và đây hệ thống đèn led trong phòng ngủ ở dưới tầng trệt bây giờ Phúc sẽ đi một vòng từ phía sau ra phía trước cho quý anh chị xem nhé căn nhà rất là đẹp nha quý anh chị hiện tại Phúc đang đứng ở khu vực cầu thang thông lên à, tầng 1 tầng 1 thì có hai phòng ngủ và một toilet đây phòng ngủ phía trước cũng được à, gia chủ à, lót gạch giả gỗ rất là đẹp và đây là phòng ngủ à, thứ hai nằm phía sau phòng ngủ phía sau thì cũng được chủ lắp một cái cửa sổ để thông gió phía trên thì được gia chủ lắp đèn led rất là tiết kiệm điện bây giờ phúc sẽ đi từ phòng ngủ thứ hai đến phải là toilet rồi tới cầu thang và qua phòng ngủ thứ nhất và tiến về hướng ban công xung quanh ờ, rất là nhiều cây cối rất là mát mẻ nếu quý anh chị quan tâm tới căn nhà thì có thể liên hệ tới phút theo số điện thoại trên màn hình nha để ờ, gặp trực tiếp chủ và mình xem giấy tờ và thương lượng giá và đưa ra mức giá mà mình mong muốn căn nhà rất là đẹp nha quý vị đây, phía trước của căn nhà Đường trước căn nhà là đường xe ô tô vào ok nha quý vị Video ờ, review căn nhà 2 tỷ 3 ở phường Thịnh Xuân quận 12 của em đến đây xin kết thúc Xin tạm biệt quý anh chị Hẹn gặp lại quý anh chị ở ờ, những video sau